Bao nhiêu 2 triệu? Dạ. 3 3 đây. 3 đây. 3 nhà kia. Ừ. Trả chưa 2 triệu thôi. Ừ. 2 triệu. Ui, 5 được 8 Ừ, 9, 9, 9 Anh cắt rồi Anh em Xin là liều đâu rồi Này Thôi, cắt cửa cái đi, đi, đi đái cái nhá Đi đái đi tí, tí thần à ừ. nhanh nhanh lên rồi nhanh lên à. anh xuống xuống đi xuống đi đấy đi cứ à, để cho người ta cắt cắt đi bốn bốn rồi luôn làm gì căng 5 triệu nhận đâu nhận hết tiền nhiều thế phải ăn nuôi ném đáo rồi cứ để mà đánh xanh chín là thua chết ba cây năm người 能明白，嗯。 em chị gái em chưa vào dạ, để lòng tôi bóc à ừ em thôi để vào đi vệ sinh bớt ở ờ, đấy đấy đi lâu có ít tiền đấy kia thì ờ, bốc gì tiền làm chuyện gì đâu đây trời ơi chân dế nữa ui giời ơi được đấy là cái dấu từ nãy giờ bốc cái này bốc cái này ừ. bốn bốn này bốn bốn này đúng không một hai đúng không một hai hai triệu bốn năm em đặt năm triệu không năm triệu luôn à ba triệu nhận không nhận không nhận nhận dưới năm triệu Nhanh dưới 5 triệu thôi đấy đấy đặt 5 triệu hai triệu thôi nửa lên cái nào ui giời tám này rồi nửa lại đó mấy triệu nhỉ tám mấy triệu nhỉ hai triệu tốt đẹp rồi hai điểm nhà này bao nhiêu hai ăn nhà này ăn luôn ăn luôn ăn cái tám ăn à Nhiều ba cái cái sẽ ăn nửa ba cái sẽ được bao nhiêu đây ăn đi ăn được bảy thôi đây là bảy ăn ba này mình ra không quả nhà kia mấy triệu nhỉ năm hai triệu hai triệu nhà này 5 triệu, 5 triệu. đỏ thế một cọc à được cọc này của chị nó đang ừ. đây đủ rồi đấy bao bao nhiêu nhỉ hai triệu Úi trời, tiền ngân hàng khác Vừa mới vải lại xinh đỏ thế Đâu, em bốc cái em đánh 5 triệu thôi Ỉa được vàng hay sao Ỉa ra vàng thì đúng mà cần gì phải đi làm nữa Em bốc được không? Đấy, nhà này bốc Nhà, kia bông 7 Đến 1 Đánh 2 triệu này vẫn cứ bền hai triệu ba triệu đi đánh ba triệu ba triệu ba triệu nhà không em đi được cỡ bốn triệu nữa luôn ạ Ui sợ tít luôn 3 triệu Ui giời 9 1 hay 3 triệu Tốt đẹp rồi chín Tít Bao nhiêu? 10 rồi Một thịt con được thịt kêu nhá thịt gì? À năm rô ở à? đây bảy rô bảy rô ăn mỗi nhà này có nhận người kìa ui lại mất trương rồi ui lại ui lại mất trương à không bình thường năm trương nhiều gì ờ, dạ, nhiều tiền đi năm trương tôi đưa chị hai triệu chuẩn chưa đó đó là nó mấy triệu này mấy triệu bốn triệu bốn triệu tám triệu. hai bác là mấy nhỉ bên kia mấy nhỉ đây đây bốn đây ba thôi ba ừ, vâng vâng vâng tí nữa ăn giàn ông đưa lại cho anh chị nhá em không có tiền thích nhận được ai chưa nhận được mười phải làm trước đi mười đâu làm rồi một sấp bên kia là đủ cứ nằm trên này đặt đấy nhìn trên chị gái bóc đi gái bóc đi bốn một hai ba bốn đây bốn cái kia bốn triệu cũng đặt 5 triệu theo chân nhà anh giỏi nhà đâu nhà anh nhận hết chống cửa nha đây nhá mười nhá chống cửa Ôi đấy hình luôn chống cửa nha ba bảy bảy bảy mười này bảy rô bảy rô mười bắn được cả là mười năm thành mười đấy không bao nhiêu em không làm em không làm xương đâu nhá có ít tiền không làm xương này nhiều bên kia đủ rồi hả đúng cái nhà giàu làm xương đi Nhà nào giàu làm thương Bán chưa? Thế này em để em bốc cái, em bốc cái cho chị làm thương, đúng chưa? Bây giờ chú bốc đi. Đây. sáu Đây. một hai em nhất sáu em em nhất sáu đây đây đây đây đánh năm triệu luôn nhá nhận nào nhận nhận hai triệu ba một à ba chống cửa à ừ. mười cái nào ừ. tôi đang thích làm chưa mấy nhở ba ba nhá ba ba ba ừ. hai năm chín rồi trời ơi chín ăn ba tốt đẹp rồi ba mấy sáu rồi sáu ăn bao nhiêu năm năm nhà kia bao nhiêu bốn rồi ui ăn được cọc năm đây ăn được nhà này nhà này mấy nhà hai đúng không ba à hai nhà ba nhầm ừ. hai nhà ba tự nhiên cái này đến 5 triệu thì đấy thôi ăn mãi rồi đánh đi mãi rồi phải ăn đấy ăn đi thôi em nói gì đâu à, này bốc anh ấy bốc đi rồi đúng rồi bốn bốn đây bốc cái hai ba ba triệu dạ. ông muốn lấy thì bốc cái cho đánh thoải mái nhá còn nếu nhặt chưa thì lấy triệu ba ba ba hai triệu bốc cái 5 triệu bốc cái cho đánh thoải mái đi đánh vậy cho nhanh ừ. mấy mấy 5 triệu ba năm triệu hai với kia là ừ. bao nhiêu tám ba nhiều ăn được tám ăn tất Ôi ôi. 3 điểm. 3 điểm. 3 điểm. 2 điểm này. Ui giời phát lên cả 5 triệu à 5 này là bao nhiêu nhá hai hai tiền nhiều cứ thành quyến một dưỡng thật đây ba đây ba ừ, đây đang muốn làm trường thích là được cũng đã bảo à. được bốc trường cho chia nhau mà đánh mình mua trương 500 lượt, lượt, lượt đồng chí bốc cái bốc cho đánh thoải mái nhá ừ. cho thoải mái bốc đây bốc cái lên 9 9 6 7 8 9 đây người đẹp luôn 5 triệu à 5 triệu váy đỏ 10 đi để tôi làm thương luôn nào 3 triệu Bên kia bao nhiêu? Ôi nó chưa quên rồi 3 triệu Đặt đặt xong lên nhá Rồi rồi ok Bác 2 triệu à? 2 triệu thôi Úi giời Úi giời Rồi rồi Đấy 5 điểm Đúng ý đúng ý đúng không? 3 ừ. Câu được luôn 3 Đặt ra đi Đặt ra cái Thiếu con bà 3 điểm 3 điểm em có đúng thua cơ à, cụ đâu chứ bác làm bao nhiêu ba ba thua ba thua tất cả là bù bù bù bù mười triệu mười mười xong một nhà này mười xíu hai triệu đó hai ba đây em ba triệu rồi em cũng ba chị hai này ừ, thế là cũng ra thôi rồi đấy ôi trời ơi trường ván này ai à, cái bốc đi em bốc cái à em bốc à ừ đấy chưa đi đấy năm năm là cái không không chế người bốc cái nhá còn những người kia là 5 triệu không bốc cái là 5 triệu đổ xuống nhá đánh 5 triệu nhất cái đúng không ngoài đá ngoài không nhỉ mình thích cho ngoài 5 triệu này xuống đi thế ngoài thôi 5, 5 triệu đây 5 triệu ngoài các ông bỏ riêng ra đi đấy ai đấy nhỉ Ôi. còn 5 triệu đấy nốt à nốt à nốt à con này đánh đánh bảy lại à, à. đây này chưa lại còn nhân đôi nữa nhỉ không ở ngoài ké rồi cũng nhân đôi đấy đánh ờ, ngoài nhân cái này để riêng ra này đấy nhà đỏ hơn này năm triệu nha cái nhận không nhận đấy nó bảo là tám mười một tịch rồi Cái tự tin ăn được một này, chưa cần lên bài Chín, xin cái cọc Bảy ác Xin hai cọc rồi đó Bảy ác cụ Tự nhiên Mẹ cái gì đây vậy? Một tịch rồi Một tịch sang đây Hơn hơn nhà này, tự tin ăn nhà này Mấy đây? Bảy ác cụ Ba hai rưỡi, hai rưỡi Hai rưỡi Hai rưỡi Nhà này mấy? Năm, năm, năm Năm giờ Bảy hai đi lên từ cây lúa màu năm thua mất bốn triệu rưỡi đấy làm cái bàn kia vừa quá đâu tự tin ăn một mình cũng một mà mẹ tự tin ăn hộ một <laughs> luôn à là ba cái này có lên đấy năm năm cái đâu nuôi luôn nuôi một nuôi đánh ba triệu đó dạ, không ai cho không ai này cả nuôi ba triệu tập trung vào mình gỡ này thoải mái bốn triệu năm triệu ok năm triệu vào năm triệu thoải mái đi nhanh lên cái vật luôn này hai triệu rưỡi nhá hai triệu nhận hết chín chín tám tốt đẹp rồi chín đặt hết bài à đặt hết bài cửa đặt luôn bài cửa đặt luôn một tê loại một ngày lên này đấy bảy bảy ăn được ngon mình sáu ăn cả làm thua bốn ngày kia hai triệu rưỡi ui giời cái loại hai triệu rưỡi nhỏ nhoi tính gì ừ bật nút năm triệu đặt bao nhiêu cũng hạn chế luôn thế thế thế ưu tiên người đẹp một triệu hai triệu ba triệu tiền nhiều hai triệu rưỡi hai đây à một cái đặt tiền đây ba triệu năm triệu nhá đây đừng có hai triệu à ba triệu đây hai triệu rưỡi nhá hai triệu rưỡi hả hai triệu rưỡi đâu bài đâu à đây à đấy bài đấy ba ôi trời bốn chín chín chín chín chín 9 5 đô thua làm có tiền cái tiếp có nhà nào 5 triệu không vứt người đây đây 5 triệu 2 triệu rưỡi loại 2 triệu rưỡi một này 2 triệu rưỡi nhà kia mấy 3 1 2 3 nhà này mấy 3 1 2 3 làm xương có này đỏ quá nhỉ đỏ cái gì mà đỏ mà chưa khắp xương cả làng còn gì ừ cái à cái nhỉ đúng rồi nhà này có cái cái đấy này này một cái 5 triệu thôi mình đã ừ, 4 2 triệu phải không? 3 triệu không? 4, ờ, đây. đây à? 1. 3 triệu Cứ đặt trước cửa Cái cửa 2 triệu Thêm ăn thêm một cái thiếu Cửa 2 triệu à, 2 triệu thôi 2 triệu 2 triệu Ừ tôi cái cửa ông, ông, ông bốc cái tôi cái cửa ông tôi bốc cái ông cái cửa được không bảy đen xì hai triệu đấy à, bảy hai nhà bảy đen này chín à đấy hai nhà bảy đen xì ăn được không ăn được úi giời bảy hai triệu ăn được hai nhà này ừ, tự nhiên được sáu sáu sáu chết từ lâu được nhà này mấy đây đây chín chín hỏi tiền thôi mình biết là thua rồi năm triệu anh biết rồi à? đây à, mình bốc cái nên mình bốc cái không nổi tiếng đo đỏ từ xưa là ba triệu bốn cái đây năm triệu đánh 10 triệu có được không hả bao nhiêu cũng được ừ, có nhận không nhận hết nó bảo bốc cái không được hai hai cọc hai cọc ừ. đấy nó bon tiền sinh ở với người đẹp bảy kiếm một bảy kiếm một à này ông ấy thế là ờ, có tiền là cục ơi một cục cục đâu hết cả tiền không đỏ đỏ nó đỏ lắm mình không đánh cái đó đó thích cho cục nữa đỏ gì sợ gì nhỉ đấy được nhá hai cọc nhá 10 triệu nhá chống dạ. rửa đấy nhá chống rửa ơ thiếu một nhà nhà đâu đây đủ mà đủ không đủ đủ nam mô nam mô Ừ, đúng rồi chứ đấy dạ. đúng rồi đủ rồi chứ đừng ngáo rồi tiền ăn nhiều quá nháo mà một triệu nha một triệu nha bốn triệu năm triệu nha lòng cứ kéo cửa kéo mẹ ra bên ngoài có tiền bố luôn có ăn được không đây đen đen ơi <laughs> chín sáu năm mười chín rô đen đấy Ủa, sợ ăn được chục triệu nhà này nhà kia bao nhiêu sáu ăn cụ ba nhà này nhân lên thua một phần <laughs> chín chín rồi à, chín mười tám rồi mười chín rồi mười tám rồi nhà này mấy triệu mười triệu năm triệu năm thành mười thêm năm triệu nữa nhân chưa đây một triệu nha thành hai nhá đủ nhá năm triệu nữa này trời ơi vất vả cái nhà này hai chục hai chục hai chục hai chục à sẽ sẽ thử hỏng rồi một chục này mười năm này rồi yeah. Dạ. <laughs> thua mỗi đi sơn à, tí tôi trả hết tiền mà chị này mà toàn tiền năm chục này không lấy đâu hai chục đủ nhá chật nhà đó ai cả này mẹ ơi chùa mỗi nhà cánh to nhất bực thế ông không làm chưa Âu nhà cuối cùng đang làm thương tôi tôi tôi tôi bốc cái không tôi bốc cái mười tôi trả trả thương tôi trả thương chứ còn tôi đang làm thương sơ thông chính là kia đây giả 10 triệu này thấy không lấy hết rồi nhá bao nhiêu đã cái này có phải đi xong không đấy đó đó đúng rồi đó chị mấy ngày hôm nay thua ok là năm triệu này con năm triệu này để tôi lấy lại này có đây không thích cho ông năm triệu à, à đủ bốn năm bốn cứ đặt tiền hết ờ, đặt bài em thích ba hai triệu hai để đây Ủi lại một ba triệu một thì đặt xuống à. đấy bốn bốn thôi bốn mai ăn đây chín này đấy ba chứ ba tám ba thế là rồi không bốn chết lâu mười mười triệu mười triệu dạ. đỏ thế nhỉ sáu mười triệu thế đè thì phân thôi thôi nghỉ đi nghỉ đi một ờ, hai ba bốn năm nghỉ cái gì nghỉ bảy còn chưa nữa nó được ờ, nhỏ như trăm trăm à nhỏ như triệu mười đây đưa cho chị mượn người ấy này mượn mấy triệu tôi nghỉ à anh nghỉ à chơi được không tối nữa còn mua cái gì nghỉ thôi dạ, này dạ hôm nay ăn nhiều nhỉ nhiều đâu ra được có tầm này đây thôi cho chị ăn tăng về Ok thì ở cái video vừa rồi đấy mình có sử dụng cái máy đánh bài này để mình chơi ba cây anh em phải không? Thì bây giờ mình sẽ test lại cho anh em xem và cùng trải nghiệm xem cái thực tế hiệu quả của nó như thế nào có như trên video không anh em nhé. Mình vào việc mua này vào máy. Và khi anh em mua máy đấy thì chúng tôi sẽ cung cấp cái mật khẩu cho anh em tại vì mỗi máy nó có một một mật khẩu riêng nên là cái mật khẩu này chúng tôi bảo mật anh em nhé mình sẽ vào phần ờ, đánh ba cây ok mình sẽ để chế độ nó loa ngoài chế độ loa ngoài thì anh em mình cùng nghe được đấy, còn khi mà mình đi chơi đấy khi mình đi chơi thì mình sẽ đeo cái tai nghe anh em nhé đây tai nghe đây cực kín đáo luôn nó chỉ bằng hạt đỗ thôi anh em nhé đấy nên là anh em yên tâm 100% là không bao giờ phát hiện được cái tai nghe này ở trên ba cây thì nó đơn giản thôi như anh em cũng xem trên video vừa rồi đấy đấy máy báo bao nhiêu thì mình cắt đi bấy nhiêu ok chưa máy báo một này mình cắt một tầm nửa lên đến bốn nhà đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám nhà ông này chia từ nhà ông này đi thì bài mình lúc nào cũng to nhất kể cả bài mình 4 điểm thì mình vẫn to nhất anh em nhé 8 điểm này ok chưa tám điểm to nhất anh em nhé mình test lại một hai ván nữa nhé còn vấn đề bài đấy thì anh em yên tâm 100% khi mà anh em địa phương anh em ấy dùng cái bộ loại bài nào thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em các loại bài đấy tất cả các mẫu mã trên thị trường đều có anh em nhé máy bó hai này cắt hai ná này cửa lên năm này năm nhất năm này chia từ mình luôn nhé sáu điểm sáu điểm chắc chắn là to nhất anh em ạ đấy yên tâm 100 phần trăm kể cả bài mình 3 điểm khi máy ra báo thì bài mình 3 điểm mình vẫn to nhất đấy, tôi sẽ test một ván nữa đấy anh em nào mà thắc mắc vấn đề gì khác ấy hoặc là quan tâm đến các cái sản phẩm khác thì anh em có thể liên hệ qua cái số điện thoại ở phía dưới màn hình hoặc là inbox để lại cái bình luận bốn này nhất một này 8 điểm anh em nhé anh em thấy chưa đấy nếu mà anh em sử dụng cái máy này đấy mỗi khi mình cắt bài đấy thì là anh em cứ đánh hết tay xuống cho tôi người nàng à, cái cho xuống bao nhiêu thì anh em đánh kịch tầm đấy tôi khẳng định với anh em không bao giờ thua được chỉ có chắc thắng thôi nếu mà anh em chơi to đấy thì anh em chỉ chơi một trận là anh em gỡ được mấy cái máy liền đấy chào tất cả anh em